Ok, hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình à, Chúng ta hôm nay tiếp tục với uh, chương 9 Dưới bóng tương thành Thì uh, đợt trước uh, chúng ta đã đi đến một uh, uh, lâu đài bị bỏ hoang rồi và chúng ta đã gọi là sao nhỉ đã lấy ờ, nơi đó để làm ờ, nơi ở mới của mình thì hôm nay ờ, tiếp tục chương 9 thì là sẽ đi tìm một quyển sách để có cái có cái phương thuốc để chữa bệnh cho Hugo tại vì bệnh của Hugo càng ngày càng trở nặng rồi thôi thì không dài dòng nữa thì chúng ta triển luôn nhá Hôm nay mình sẽ không bật cam lên để uh, cho anh em uh, tập trung vào uh, câu chuyện hơn rồi uh, hiện tại mình sẽ đi với uh, với Mili đúng không nhỉ? nhân vật nữ này vẻ khóa này à đúng rồi Millie còn uh, Hugo với cả Lucas thì sẽ ở lại No. Did you know him? A thief. I used to work with him. He was gifted. So that's the punishment for stealing. Oh, người quen à? Death. I don't want to find Arthur with that kind of collar. Come on, let's go. Cái Arthur có thể là bị bắt à? I'll open this. đây. I'll go take care of Arthur. All right. So, where will I find the university? It's the big building at the other end. You can't miss it. Do you think we'll see each other again? I hope so. You owe me. Shit. Ah. That means you're not allowed to die. I'll do my best. There you go. Go on. Get going. Ủa là sao con này cho mình đi một mình à? Good luck. You too. Ơ kìa, sợ good luck. Đâu? Mẹ, nó cho mình vào đây xong nó nhốt con mẹ mình luôn à. Ở trong này toàn lính luôn. Those bastards. What are they doing? the fuck? Bây giờ mình phải đi đâu ta? Oh my god. Nó vừa đi vào đây nè. Ôi, lên đấy xem có đồ gì không đã. Thế là tách ra rồi. Con kia đi tìm Arthur. Đi tìm uh, thằng anh trai của nó. Anh trai, em trai nhỉ? Khá lâu rồi mình mới quay lại con game này. thì đại loại là hai đứa này tách ra rồi mình thì đi tìm quyển sách Ồ, không thể đi được này rồi à? bắt buộc phải leo lên uh, trên tháp này rồi Ôi, đi đàng hoàng ấy ấn nút nào để để để đi chậm nhỉ? Wow. Over there. That must be the university. Uh, all that light. I don't Đâu like sáng this. quá. Thích điều này. Tìm học viện. À bây giờ phải đi tìm uh, học viện để tìm cuốn sách giờ mình lên trên cao để nhìn toàn bộ thành phố ok có lẽ là đi xuống đường này luôn It's a way off. But you can do this. Here we go. Nghe giọng có vẻ gung. Hơi gung nha. This is your last warning before we drag you out on your arse! Thương nhân, lại dịch là tư sản nhỉ? Chắc không phải dịch thương nhân hay gì đấy chứ đúng không? Đang dọn đồ kìa Là đội thương nhân chứ Cả tư sản Spec để trèo qua Ok Hai thằng lính này đi mất tiêu rồi rồi chúng ta Ây à Nó có quay lại không ta Peter check chỗ này mà Không có gì Có lẽ là nó Vừa nhắc nhở xong thì nó sẽ canh ở đây Ờ, nó, nó, nó, nó sẽ không quay lại đâu rồi lấy đồ cần thiết đã xiêm tiêu chúng ta lấy đủ rồi lấy full rồi khá nhiều đồ một thằng lính ở bên này hai thằng lính một k hai thằng kìa nó canh đây thì đây cũng ngõ cụt rồi thế là mình sẽ đi đường bên này thôi đủ ủa một đống chuột này bây giờ mình phải ném tắt cái lửa thằng này để để để để, để chuột nó cắn Đúng không? Không. Bây giờ phải có cái chất dẫn lửa. Còn đây để cháy đuốc. đuốc kia được nhỉ? Hmm, hoài phết. Chắc chắn là cầm một que củi rồi. Nhưng mà bây giờ thằng kia nó đi tuần, phải xử được thằng kia trước thì chúng ta mới đi tiếp được. được là sao nhở? Hmm. Làm sao để cái um, Cái kia nó bị tắt đi cơ Có lẽ mình sẽ phải tiến lên cái cái cái cái, cái hòm đầu tiên Tiến vào gần như trước gần đây trước không mới quay quay quay quay lại lấy ấy này bọn chuột này thấy mình cứ như mẹ mày chết đói ấy lao vào như điên luôn mà được làm sao để để để tắt cái đuốc của thằng này nhỉ hmm. à hay là mình phải đi đến cái ngôi nhà kia tình hình là phải đi đến cái ngôi cửa nhà bên kia rồi thôi được đợi thằng này quay về xong mình là phải đi lấy lấy lấy que củi đã thằng này quay đi mình mới châm lửa xong mới mới đi vào cánh cửa bên này được đây đây đây à đù không phải nó là đi vào cánh cửa kia hmm đi vào góc kia xong lại dập lửa đi à uh ừ -huh. bắt buộc là phải đốt cái này rồi chết mẹ thế rồi ăn đi rồi Nope, nope, nope, nope, nope. Chẳng có gì khác, rõ ràng cái đuốc được thắp lên mà. Đó không có gì khác. Wow, con chó. Ủa, tại sao mình không chế một lọ thuốc ngủ nhỉ? Phụt vào mồm nó luôn. Càng quá. ngu vãi nổi <laughs> từ tiếp theo mình phải đi vào bên trong kìa hay là như nào ta mày chơi mẹ mày thuốc củ thằng này luôn không không dùng được à chất ăn mòn này kìa, đéo nhìn thấy What the fuck <laughs> Một mà Ok chưa Mày thế vậy Quả mẹ thế giới vãi nồi ạ à. Ồ ở đây có đuốc may quá Đúng rồi, vẫn phải, phải vẫn phải hạ thằng này thì mới, mới, mới qua đây được ấy. Không nó canh như chó ấy, làm sao qua được. Rồi ok rồi đấy. You go and see if you can nick stuff with all these rats round your feet. You wanna keep it down a bit? You know what Lord Nicholas does to looters. Ah. The Scarlet Monk is tucked up warm in the bastion, and everyone else is doing the same as me. I'm gonna have a look at the other building. You do that. Leave me out of your plundering. What was that noise? Rồi. ăn mòn còn ba cái. một nhóc nó ăn xác ông này rồi mình đi qua ngon luôn Kiếm là dễ chưa dẫn lửa có một cái đây à? Ok này Ui Có coi này diêm tiêu Đây, làm thêm đi lút cho đỡ phí ok đầy đủ trang thiết bị rồi bây giờ phải đi chạy theo đường của hai ông kia à Ôi, dưới này có đường này. Ôi, thế đi tiếp xuống dưới này hay là... Đâu, thử check đường bên này xem nào. Chẳng nhẽ lại châm lửa không đi tiếp cái chỗ này. Không được. Đi vào bên kia thì sẽ không có lửa. Đó, thử lên đây Peter check lại cái đường nha mà. Bên kia cũng có một uh, một đống củi này. Nhưng hiện tại ở đây mình chưa thấy cái chỗ nào để đốt lửa, có mỗi cái đuốc kia thôi. Bên mình châm một que kia mình liệu có ra được đến cái cái cái cái chỗ khu kia hay không? Tại sao ở cái đoạn bên kia thì con chuột nó lại không có nhỉ? Bên kia chỉ có hòm để mình lút đồ thôi Tại sao chuột nó lại không không không không không Không phi ở được bên kia Chắc chắn là mình có thể ra được chỗ kia Mình thử Để mình thử xem nào Chắc chắn mình sẽ phải ra được chỗ kia Chết mẹ rồi Ui Bị cắn luôn Thế là bị lừa Từ cái gì đó sai sai Thế là bị lừa Ban đầu mình thấy con chuột nó Bọn chuột nó không không Không giải ở góc kia Mình tưởng là bọn nó sẽ ở kia có một cái gì đỏ đỏ đây hay mình phải châm đuốc ở đoạn kia nhở? ờ ha ở kia có cái gì đỏ đỏ kìa hình như là ngọn đuốc mình phải vào đấy mình châm ngọn đuốc đấy lên Không có lý gì mà, mà chúng ta không thể đi qua kia được Rồi làm lại Làm lại làm lại làm lại Không có lý gì mà tự nhiên nó lại để <coughs> một đống củi ở đấy được. Chắc chắn phải có tác dụng. Đây rồi, châm đuốc ở chỗ này lên. Vậy là ok. Ngon, có đồ nâng cấp luôn. rồi ờ, chắc chỉ có mỗi chỗ này thôi mình có nên cầm theo cái que không nhỉ kia có một con gà à, cầm theo một cái que củi ở chắc đi tình hình phải lấy que củi về đốt ở đây quay lại tận trên này à để lấy củi à nếu được không được có gì đó sai sai rồi thế thì đi trong này sẽ không phải là dùng củi thịt À đây, đây, đây, đây, thịt, thịt, thịt. Đúng là thịt. I'm sorry. Thôi xong rồi. Mày thế. Ui giờ bọn, bọn chuột nó chơi kiểu kiểu này thì à, máy ấy, vẫn đi được It might be warm, but God, oh, that smell. Có đường đi qua không? Mày quá, mày quá. Uầy, quả thuốc ngủ này để đánh cận chiến luôn ạ. Hợp lý ấy nhở? Này phải tìm cồn cồn nhiều nữa mới được oh, Ui ôi Hai vợ chồng ra À đâu con nhỏ chứ Hai mẹ con chết quao đây à Đồ đồ đồ đồ đồ Đồ lục Ù Một đống xác luôn Đây mình phải, phải phải phải thả bọn này xuống để cho chuột nó tợp à Em phải xử hết mấy ông này trước chứ Đúng không xử mấy thằng nhóc này trước Without us, it would all be chaos. I should arrest you pray for your son. And while you're at it, pray the Inquisition get you out of here too. We're all going to hell. Locked. Không sợ lóc nhở? À, thế vượn ấy đáng nhé mình mình chỉ cần ra cửa này là được. Mình không phải ra cửa ấy kia nữa. u 4 dầu à Làm thêm quả lửa đấy Còn không thuốc ngủ này Phải đến nhiều nhiều Để chế thuốc ngủ cơ Dây Cửa này không vào được uhm, Bây giờ đi xuống dưới Ui uhm. Phải chui con lỗ này à Đánh một cái xác xuống Ui. Kinh thế, mẹ nuôi chuột à? Ghê vãi nồi ạ. À. Vào trong toàn xương sẩu. Từ bây giờ làm sao để nó không ăn cái xác kia nhở? Rồi làm sao để qua bên kia ta Trước vô một thằng lính Ở đây Ô Không cháy được à Không thắp được này À Dùng chất dẫn lửa mới đúng chứ Ôi từ cho thằng này mẹ mày xịt đầu rồi đã Đây chất dẫn lửa đây rồi chưa gì đã cầm cùi rồi Ôi, qua được bên này rồi Đằng trước mặt này là có vẻ như là không cần thiết Không phải leo qua bên này chui qua bên dưới rồi xử thằng này tiếp Xịt khói đầu ngu của mày ra Đốt này, lên Ui à, bên kia có đồ rồi lấy kiểu gì ta Bên kia có đồ kìa Thôi đi tiếp đi oh, Holy fuck. Sập luôn rồi Đi qua đây là không cho quay lại rồi Ồ, oh, cồn, ngon Thêm một cồn nữa là được một cái thông mê rồi The Oh, đây rồi Nhìn thấy học viện rồi. The cemetery. It's on the way. I really don't want to go through there. The Inquisition must have put it here. Looks like it pivots. Ah, soi, soi, <laughs> soi đèn. Clever. The Grand Inquisitor doesn't do things by halves. Okay. có bàn chế tạo đây rồi ngon Uầy. có hai đồ ấy luôn có hai đồ chế luôn ngon quá nâng thêm dây đeo à chưa xa cố đây từng trang bị một lần nữa nâng đi cái nào nâng được nâng luôn này thiếu phải rồi coins at least. <gasps> no! must have something. Something à worthwhile. Này có mũ giáp không vậy? Come on, Amicia. Do something. Come on. À đây đây đây đây. Quay ánh sáng đi chỗ khác là nó bị tợp ngay. What? Hey, what ngu chưa con ngon luôn bóp sái cực mạnh từ đá này có gì ô thế phải chiếu đen vào bên này rồi bên này bọn này nhung nhúc nhung nhúc luôn ô vẫn còn một con này Let's get out of here. Oh. buôn chất gì đây? Magister, the episanguis. Tinh thể vàng. Ah, Vãi nồi. Nhàn giả kim. Uầy, một đống vàng luôn này. Cám vàng, cám vàng, cám vàng. Nó chế thuốc gì đây? Perfect. If I may be so bold, we know it comes from those rats, but what's it for? Booyah. We call this odorous. Whoa. Chất thơm. That is just one of the effects of the episanguis. When we mix it with sulfur. Rồi, lấy được we are interested in. được công chế chất thơm rồi. Why don't we let our units use it, eh? It could It is too precious. Each episanguis crystal must be kept for our project, particularly as in this form. It has been the source of some, how should I say, regrettable accidents. Deliver it to the Bastion. That is enough for today. Regrettable accidents? Imagine you spill some on your feet. You'd have to do your patrol on your ass. Rồi, <laughs> mấy thằng này Thế là biết công thức chế thuốc Thuốc, thuốc xịn chưa? Pisanguis? What's that? I need to see this. Thể vàng trộn với lưu huỳnh sẽ tạo ra chất thơm có thể dụ đám chuột thay vì sử dụng xác người Uầy, chúng ta phải đi xuống đây à? Muốn đi xuống đây Và thắp cái này lên à? what are you so excited oh, about? ở bên kia. Xuống đây lấy được tinh thể vàng rồi lại ném này để dụ bọn chuột xong rồi leo lên đường bên này đúng không? Chất cháy mình còn có xíu này Ok, bắt buộc không phải nhảy xuống đây rồi. Ngon. Đây à? Now, Rồi, để danh đi. Chất thơm thu hút lũ chuột tới một điểm va chạm trong thời gian ngắn hay nhắm vào bề mặt chất thơm để lũ, lũ chuột di chuyển Ôi ôi, mình leo lên Có tác dụng rồi Ngon Ngon luôn Quá đỉnh tinh thể vàng nha bây giờ lấy vàng ở đâu mới là điều quan trọng à, more bodies rồi luôn không đi được nữa rồi thì chúng ta đi đường nào đây à đây đi tiếp đường bên này thế thì cần bao nhiêu tinh thể vàng bây giờ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Mẹ giật cả mình ạ Con mẹ nó Làm kiểu gì để dụ một phát được một đống nhỉ Ui, chạy nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh Quá đỉnh Okay, man. Okay, man. i just collapsed. I need to find something to hoist myself up. Ui da, ui da, ui da, ui da Nguy hiểm vậy Ồ, tiền thì vào bên này có này Lại phải lấy rồi Ủa mày dồn chúng mày ra một bên Nào mà con lợn này cút cút ra để chị mày lấy lấy vàng nào Giờ tầm này còn đi khai thác vàng nữa Ngon luôn Ui, dưới này một đống nữa này Để quay quay ra đằng sau sợ sợ nó cắn không nhỉ à vẫn sáng vẫn ok chuột nó không thể xâm phạm được bây giờ ném một cái ra đầu đằng này Nhặt nhanh ừ. Nhặt được một cái Một cái chế chế chế được bao nhiêu Cái ném này À một chế được hai à Thế đổi một lấy hai à Ok bây giờ chúng ta Có lẽ là phải cần đến cái xe đằng bên kia rồi con này Con ngáo ngơ này Vào đây kiểu gì nhỉ? À, lấy được cái xe kia nhưng mà Làm sao để đủ nó ra để đủ nó về đây để kê Kê thì mới trèo lên kia được Từ chế thêm nhiều nhiều á leave them in there for long. I need to block them once and for all. All right. Please tell me this can still roll. Nhanh Con mẹ nó tốn thế nhở kia đấy à chính chuột để để để để, để quanh đầu được ấy ban đầu mình cứ chỉnh bằng nút ạ oh, oh That was very discreet. Ui, trời khá tốn cái này nha 8 cái rồi còn 4 cái này Ok rồi dựa full này này Ô Ở đây có bàn pha chế này Không sử dụng được Ok, chắc là tiến vào đây rồi My god, what happened here? Ôi trời Ui Quả Xác chết lìa lịa luôn Ui ôi ôi Toàn sáu mác. Những người bị nhiễm bệnh Bị bọn họ tàn sát Ô oh, Bố nào còn sống đây Ở à, đây đây đây đây Chết luôn Tớ này đến hấp hối được vài câu chết luôn. Á đủ. Lại có dân chơi ở đây rồi. Dân chơi có quay lại không? Ghê vậy. What have you got to say that's so important, screeching the whole time like that? Odorous, I could try. They'll give you a reason to yell. À, bây giờ sử dụng cái này ném vào chân đang này. Trời, người dính đầy chất thơm luôn. Ok luôn. Uầy. Wow. Ở đây nhiều tinh thể vàng vãi nồi ạ Thề Tinh thể vàng mọc ra từ mấy chỗ bầy nhầy của, của bọn chuột chứ Well, you're lucky you can still smell something. Đây, bây giờ phải dụ ra cái chỗ kia đúng không? dụ con lợn này ra ra ra chỗ này xong rồi cho bọn cho bọn chuột cắn chết ok luôn quá ưa là đỉnh Thằng ăn xác rồi, vào đây lấy ít đồ Ủa, hai thằng nha passing it on from one sick bloke to the mm, next, wow. right up to the Grand Inquisitor. There'll be no one left. Shut the fuck up! Stop crying! I don't want to hear another peep out of you. Nothing! Did you hear that? I'm going to see. Check the blind spots, training. rồi có mỗi một lọ ạ à. có hai lọ là xử được rồi có mỗi một lọ thuốc mê được nhá đánh bả một ông À đây, đi đầu bên này Ờ, ngon Uầy What the fuck Chui vào đây làm đéo vậy ừ, Nhảy vào đây để tự tử à Chỗ này chắc chỗ trốn Rồi vào đây ném để dụ ông này ra đây trước Ôi sướng này That's not right. I'll go and see. Bố mẹ sợ mày quá Hơi phí uh, lọ thuốc ngủ Nhưng mà thôi không sao Ok file rồi ai chết hẳn đâu nhỉ Ô kìa Vẫn lao ra như một Như mấy con điên được Là thế thế nào À này phải dụ rồi Bỏ đèn này đi Bỏ đèn này đi à, Dụ bọn nó qua Qua một bên Đủ Ai vậy no, đừng uống thứ đó. Oh no. This is a nightmare. Come on. Be brave. The university must be close. Có thể qua được bên kia ông ta. Lại thôi Ken rồi Canh phòng nghiêm ngặt thế nhở? Vitalis, the butcher who killed my father works for you. His blood is on your hands too. Ấy, ấy, ấy. Ấy à. Hmm. Đánh vào này à? Đánh đổ những chuột. Mẹ à, mày bắt chuột về với chúng tôi Chết chưa Thôi hai thằng bị ăn mà mấy thằng lính đéo biết gì luôn ạ Sợ thật sự Bạn bè như cái bẹn bà tình hình chắc là dùng giờ toàn dùng mấy này thôi đéo được nó có đèn eh? I'm gonna get you. Đéo được, thằng này có đèn ngủ lắm con chó ạ Ui lắm con chó ạ à. Rồi, xử được một cháu bên này xử hết các cháu ở đây mới được thuốc mê đã u hành trang đã đầy rồi acid sulfuric Cho anh hỏi cái tuổi À mỗi lần chỉ đựng được một lọ thuốc ngủ thôi Các chú cho anh hỏi cái tuổi Ồ ra vải đây rồi Ngon Dây dựa chưa chế được thêm cái gì ô thiếu một bộ kit à rõ ràng vào đấy có hai bộ kit cơ mà nhỉ Ui, lọ chứa này, dụng cụ này Ờ, có thêm đồ mới rồi Yes, phải tình hình mình đi trường này hơi chậm thì phải đủ Phải vặt hai thằng bên này trước rồi Nhà vặt kiểu gì ra Khó nhở Càng ngày càng khoai Trốn sau xe ngựa được không hai thằng này có giáp nữa có khiên chỉ đánh được mình chỉ đánh được từ đằng sau không đánh được từ đằng trước hay lẻn qua đằng bên này hai thằng nó đang quay đít vào khán giả này Đây rồi Chính xác con mẹ luôn Còn để Để mà Còn để mà mà mà, mà đánh mấy thằng kia thì Chắc là đánh xong chỉ lấy được đồ thôi Mà đồ hiện tại mình còn đang khá nhiều rồi Thế không cần Rồi chương 10 Con đường hoa hồng Tìm đường mà được uh, học viện rồi Roses Wherever will I find roses here? Ok, vào được trong học viện rồi. Về chúng ta để an toàn hơn chúng ta nên có một cây đuốc. Vải à, xin nhé. Đang thiếu vải. Bây giờ đi đường nào đây? Đường này có vẻ là tịt. Ô, mở được luôn ạ. À. à, khóa rồi. May quá. Mở được thì game nó hơi bị phân vân đấy quá rồi u bây giờ còn phải đi tìm từng phòng mà có có, có cái, cái sách nhá quá hết rồi Đừ. Mình nghĩ là phòng nào đường nào mà có đèn thì là ok. Oh, oh my god, mẹ quả thư viện. Quả thư viện vãi trời này. Tìm sách kiểu gì? Vãi nồi luôn. Cửa bên kia mở Cửa đằng này thì sao Thằng này tịt Thế thì chúng ta đi thẳng thôi Thẳng tiến thôi Ờ Cửa này thông đi đâu đây What the fuck Ô thông nhau luôn Tất cả cửa ngách này đều dẫn sang thư viện Đây rồi Thấy bông hoa hồng đây rồi Đi đúng đường rồi đấy Mấy cửa này không mở được Mấy sách này chắc không có gì rồi Đủ Đủ, có lính canh luôn Wow. Còn có vàng ở đây nữa hành trang đã đầy nhiều đồ quá trời rồi Kìa, xử thằng này thôi đứng một mình như gì một mình một cuộc tình như gì thế xin lỗi bạn quá đen rồi có giáp không vậy đầu cứng đấy thanh đầu cứng không cần đội giáp luôn Ừ, mình đi xem có đồ nào loot tiêu không đã à, Phải không, để không chừa một thứ gì mới được Chắc là để điếu có rồi Xong rồi toàn sách thôi Xin ít lưu hình nào Ồ, đẩy cái này thẳng ra bên kia để leo lên Ok kìa cái gì sáng nhấp nháy đây ok luôn ở à, trên giá sách lại có mấy cái vật liệu này nhỉ sao trong phòng sách lại có cái thùng này nhỉ sao lại không phải là cái thang nhỉ hơi vô lý à, tiếp tục công cuộc rình mò chắc phải vào đến ờ, phòng cuối thì mới có đồ chúng ta cần tìm rồi à? mẹ mở cửa to to tiếng này mà mà bọn nó không biết gì luôn ạ à. đây rồi Đuổi theo cái chỗ ông kia rồi sao Kiến thức trong đó kia là từ của sơ vai của loài người Những kiến thức có thể cứu chúng ta Nên tìm tiếp đi À bọn bọn này cũng đang tìm quyển sách này Bọn này cũng đang tìm quyển sách Bây giờ mình phải hạ thằng nào trước là điều quan trọng Còn một lọ thuốc mê Đánh thằng kia trước à Bây giờ mà để lột mũ thằng này ra thì nó sẽ kinh động đến thằng bên kia Nhưng mà chúng ta đỡ một lọ thuốc mê Đúng vậy Sự lựa chọn sáng suốt Đến từ xạ thủ Amicia Ok luôn Mẹ mặt như quỷ vậy Mẹ mấy ông Pháp Sư trong mặt ghê vậy trưởng ạ à. Này thì tìm cuốn sách à làm gì có ở đây Cuốn sách không dễ ăn như thế đâu Các em thật là ngây thơ đó At least those fucking rats There are the roses. I'm on the right track. Nhìn, à đây, đây, thấy, thấy, thấy, thấy bông hoa hồng rồi Cái chỗ nào có bộ cửa nào có bông hoa hồng là cứ đi theo Thì mới đến được cái phòng có cái quyển sách Tôi có thể trèo lên đây không? <laughs> With a red cover, its favorite scent. <laughs> the book. Another brilliant idea from the alchemist. Phải cởi được hai cái mũ à? Something shady about those guys. Too true. There's parts of the Bastion I don't go anymore. The things they're doing there. Yeah, let's not talk about it. À đây có đàn chuột này. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần quay con mẹ này đi thôi. Là ok luôn. Bây giờ chúng ta chỉ cần ném cái này vào chân thằng kia thôi Chết cụ mày chưa Tôi đố mày vào đây được đấy Bố mày thách cả họ nhà mày luôn Đấy, bố mày đây. Tao ở đây này. Tao ở đây này thằng ngu. Ồ. Oh. Easy vậy. Rồi, bây giờ dụ chuột về đây. Ô kìa Bọn này nó không chịu về nữa rồi Vi phạm thế Vi phạm của rời quá Thôi nhưng mà không sao mình vượt qua được chỗ này rồi Từ vượt vượt kiểu gì đây uh, Phê luôn This stuff Will it end up covering everything? Xa nè Ngon luôn Thôi đi theo uh, lá cờ đi À đủ Giá sách lại sập lại chặn đường luôn ạ à. Move it, blacksmith. work waiting for Ui à, đông thế. Ui dồi. Mẹ tí thì hẹo. Too many guards. How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. And imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing. Little... Did you hear something? Let's go see. Be careful. Eh, Nothing to see here. All right. What was that then? Help! I'm under attack! I'm being attacked! Get back here! Ui, nó cứ khiên rồi. Khiên. Ây! Oh, Con mẹ nó sợ tê rồi. <laughs> Over there! I found them! Ôi, đéo được Mẹ một chém rồi, Khó, khó, khó, khó nhá, khó nhá, khó nhá Hơi manh động, hơi manh động, hơi manh động Imagine the force you need to get through that thickness à, bây giờ sửa thằng này trước Bang Bang Something moved, I think. Something going on again. Let's go have a look. Bố mày chạy tụt quần luôn. Ờ, một thằng đi rồi. Bắt được cái nồi tao. gây cấn quá Ê à Con mẹ ăn lin Lộ quá Ôi thằng kia lột mũ rồi Từ từ á Chậm chậm chậm chậm Chậm, slow slow. Thằng kia lột mũ rồi, không nên vội, không nên vội. Peace. Còn mẹ nó Cay thế nhở Disco mẹ Và đây Còn mẹ mày cay thế hả cứ Chuẩn bị ném nó quay khiên ra đỡ Cay vãi rồi À quyết định đi vào đây à Ok luôn Quay mặt đi Mày chết với tao Mày chết với tao thằng ngu Bố mày nhiều Vũ khí tối tân lắm rồi Cồn, cồn, cồn, cồn Em giờ em lại cần cồn rồi các anh ơi Hết thuốc mê rồi Mẹ hàm, hai thằng này lòng hoàng quá, nếu làm gọn được Mất bao nhiêu đồ Hết đá này nên mình cần phải uh, ờ, đi vào cái cửa kia ở à, đây bây giờ dụ dụ dụ nó ra đàn ở trong này ạ chưa dụ ra được hết ạ nó mổ như mổ gà ấy ờ à, từ bên kia là cái gì ấy từ từ từ từ từ từ quay hẳn đi này à. mẹ tốn khá khá đồ rồi đấy ô bên này nó bên này nhìn qua bên này thấy gì nhỉ vừa bảo mình lúc cái gì ở đấy Ôi ra hết chưa Ta chặn đường bọn mày vào ok á ah. thế là sao sao bọn chuột vẫn lao vào được nhỉ ui lại phải đi lại từ đoạn này ạ Can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it off, can't you see? I thought I heard someone. I'll be right back. Don't be careless. <sighs> Somebody chucked something at me. Ah, we'll find them. Ui à, nó ra xem kỹ vậy Mày kinh Kích động rồi, kích động rồi, kích động các dân chơi rồi Mở mắt ra đi Mẹ, kích động các dân chơi quá Ui à, ui à, ui à. Các sân chơi nguy hiểm vậy. Các sân chơi thế giới vậy. quay về giữ vị trí đi dân chơi <clears throat> Các dân chơi non lắm Này dân chơi This isn't going to end well for you. nòn lắm dần chơi ạ à. chất nổ tạo nguồn sáng mạnh mẽ để loại bỏ lũ chuột làm một cái này đi bọn bọn chuột củ lín này làm gì để xử bọn này ta này nó lúc cái gì ở đây nhỉ cấn gì đó để tống lũ chuột này khỏi ra khỏi căn phòng này À xác không này em Kìa yeah. Nhìn cái gì Bọn kia đang ăn xác rồi Tôi còn một đống bọn này nữa lùa được hết bọn này đi nhở Đường bên kia nó thông ạ Bọn này thì đang ăn xác ông này rồi Ừ, khó à còn đông quá đâu kìa Đây rồi Chả nó phát tầm này mới được Đây có mấy con à Một hai con này chắc không ăn thua đâu hai con này nó không tính rồi ngon ngon ngon ngon ngon cuối cùng thì cũng dụ ra được ạ ô oh, có thằng lính nào ở đâu nhỉ à bọn lính cánh cửa bên này này Ok, nó có hai đường, một là diệt bọn lính bên ngoài này để đi qua đường bên này, hai là diệt bọn ở bên trong thì mình diệt bọn bên trong rồi. Mình qua đã khỏi lũ chuột rồi Ok là Hai tay ok là ta ta ta ta ta Nhạc bật Frank Sinatra Ta ta ta ta ta Túi đạn lọ chứa Hmm Cần nâng gì nhở Dụng cụ thuốc này là Malaysia chế tạo chất dẫn lửa một cách chính xác hơn gia tăng sức mạnh khó nhỉ nâng cái gì được bây giờ túi đạn nâng mấy cái này lên hai trước hay là thuật giả kim đây mình trang bị lên trước đi <laughs> This Ok Ôi đạn còn có hai viên này Ăn cướt luôn Ôi vào được thư viện xịn, xịn rồi rồi đang truyền máu đây Ôi ông vua à? Ông gì đấy Ông đội vương miện này Still no news Of our young Hugo de Rune Hugo de Rune lãnh chúa Nicolas cái gì đấy nói nhanh vãi nồi the only thing that can help us find the book is the son of a smith con trai của thợ rèn Ô, bây giờ phải cứu thằng này rồi Tôi chắc chắn là phải cứu thằng này À, ông này ông toàn thánh thẩm à Đại phán quan You have no idea how I have suffered. Look what I endure. Ồ, ông này cũng bị ông này cũng bị bị giống thằng Hugo ra. Ủa, bơm tinh thể vào người ấy. Thế là khỏe mạnh bình thường rồi. What is your name, boy? Roderick. I do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Bắt thằng này tìm sách Rồi luôn Tôi phải cứu thằng này rồi À Phải đi theo à Không để mất dấu Roderick Looks like we both have problems How long can the epithangmas contain the bite? as long as his fate allows. <laughs> There you are. Hết mẹ đạn rồi. Alo, có anh nào có đạn cho em xin ít nào Đây rồi nâng nâng cái túi đạn lên được thêm 4 viên ạ. He'll open it. With the book and the Darun Kid, Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Hadignem. At Lukem. Oh, well said. Move it! Now listen to me. Me and my friends spent some time in the jails in the Bastion, making the heretics talk. You're pretending to be tough now, but believe me, you'll blubber like the rest of the oh, oh, oh! Uh, who did this? Hey, where are you? Học còn lợn Không có đồ gì à? Chán đời vậy Ồ oh. Nghiên cứu về người bị lột da vãi nồi Má thằng này canh ở ngoài à <laughs> À đi đi đi đi theo đi theo đi theo đi theo Tưởng con lợn này canh ở ngoài Bố mày vặc chết luôn Đi theo hơi khó Sợ thằng nhỏ ấy bị giết Ui trèo à, Tưởng ở chỗ này trèo lên được ạ à? Ở đây rồi Cơ hội đến Cơ hội đến. Ây, oh. oh, chết con mẹ rồi. Woo. Thôi anh ra em xin lỗi Anh ra ơi Ôi ôi ôi Tớ ngắm Heavy armor Ngắm chưa chúng mà đã hành động rồi Mình ít đá quá Đéo được Đéo chơi được thằng này luôn á Làm sao ta Thằng này có giáp à Cởi giáp nó ra kiểu gì ta À đây Đây rồi Con gà Uầy Thằng kia xịn đấy Cụt chết luôn ạ Uầy Uầy cháy luôn rồi A special order. My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! Guard! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. Ui, nhanh lên. Lửa sắp cháy hết rồi. I don't want to rush you, but they're still coming and it looks like a fire has broken out. Almost there. Nhanh. Come on, come on. That's it. Hurry up. The alarm's been sounded. They won't let us go. Ok lá. Okay. Hey, do you know where we're going? Don't think. Run. One dead end and we're finished. Ok, chạy thẳng à? We need to hide. No, we need to slow them down. Bọn kia làm sao chạy kịp mình được? Ok rồi. Will that do it? It'll have to. Right. We're in the basement. It's a start. Roderick, I need the book. What on earth is so special about this bloody book? It could save my phá cửa kìa. Chạy nhanh lên. I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it. And I'm gonna kill them. They killed my parents too. We might get out of here together. All right. What about the book? Just you wait and see. There's lots of them around here. Uầy, mẹ quả hang này. Ê, sao lại có ánh sáng nhở? Thông lên mặt đất à? Rồi. Another library. Underneath the library. Forbidden books. That's why we built the door. So the Sanguisitanera has to be here. All I know is it has a red cover. Look. Bìa màu đỏ à? Roses. That must be it. I'll have to climb up. Oh. Bên trên kia à? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải uh, quay quay mấy cái này để uh, để, để, để, để, để, để, để, để, để leo lên à đây cái này đúng không All right, all right. Interesting. The shelves form a path. That's your route to the book. Easy. Hmm. Help me with this, will you? I'll do that. Để lấy cái này ra để kê. Maybe I spoke too soon. I need to act as a counterbalance. Dag, dag, dag, dag, dag. over here. Tell me which lever you want me to pull. All right. I can't do it alone. Would you give me a little help? As you wish. Ui, con phải giải giải mã cái này nữa. Ủa, Giữ giữ được mà. Lấy cái cục này ra bên kia Méo được rồi À, xoay cái này trước Đúng không ta? À không. Thế thì phải làm cái này trước để con này lôi lôi lôi cái này ra đây rồi. Thằng này khỏe ma. Một mình phải làm được chứ. <sighs> <sighs> Ok đấy. You said your deck is a counterbalance. I did. It gave way. Right. We'll have to be very careful. Come on, we're going. Coming. Nào, về đây nào, hộ hộ đẩy đây. Mẹ nó. Để đàn bà con gái đẩy một mình nè à. Trời ơi, đẩy đẩy vào chỗ nào để để để trèo nhỉ? Ô. chết mẹ. Nhảy nhầm đường rồi Để ngay bên cạnh mà Ở kìa thanh niên trai tráng vào hộ đây Để người ta đẩy một mình này Đây rồi Perfect. Perfect Ôi từ từ mà trong này có cái phòng gì đây Ngon Đồ cổ đồ cổ By the way, my name's Amicia, and you're Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the door? Monks of a sort. They didn't talk much. My father designed it. He was the master. I was just the apprentice. Ở đây cục này để đi kê à đúng không? Đúng rồi. Vẫn phải lấy một cục để đi kê. Now. Right away. Rồi hạ cục này xuống. Roderick? Yeah. It's too quiet. Where did the soldiers go? You need to move, Amicia. Ah, Get off it then. Move, Amicia. You're in the way. Ô kìa. Thế không phải rồi. Thế là như nào nhỉ? Chắc chắn nó phải dùng đến cái cái cục mình vừa đẩy xuống rồi. Hmm. Too low. We need something underneath to stop it falling down. I'll find something. Hold on. Ah, dai, dai, Cục này giờ tiếp vào đâu? Ah, hey, don't injure yourself. Do you want me to? No, my brother... I owe him this. For all the times I wasn't there for him. Yeah? Well, you'll have a hard time bringing the book back with a broken arm. Tình hình là chắc là đặt kê vào đây rồi. Để để cái kê vào đây để cái cái kia nó không bị tụt xuống quá cao. Right, let's get going. Yeah, all right. Wait here. Um, Roderick. Fine for me. Okay. Đây rồi, chắc chắn đó Để vào đây kê để thả xuống Bây giờ thả xuống cái cục này không Đấy, nó không bị quá cao rồi Nó bị cân, được cân bằng này Rồi lại đi lại thứ này thôi Oh no no no no no no no Rồi ờ, cái này Yes Ok Con dê Thả ra đây Ờ thả ra là được mà Đây rồi Lên đó That's it Nearly there Let's go We've been here too long Đây rồi, quyển sách có hoa hồng, bông hoa hồng đây rồi. You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. Thôi xong, thằng này bỏ mạng rồi. Ado. I know you. Amicia Derun. Amicia Derun. We have been watching your family. Tôi đã theo dõi gia đình cô từ lâu. Some Waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. trong máu em trai cô thức tỉnh. You could say, I have ta đã chứng kiến hai chị em cô trưởng thành. No, we have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother. With your brother and that book, I can save the That's world. Enough. Come on, this way. Gods. Trời ơi, còn nói chuyện á. Ồ, sao lại biết cơ quan luôn. But no one can escape their own blood. Không có thể tránh nhanh chóng không phải dòng máu của mình đâu. He destroyed my life. I know what that's like. Ok, thoát khỏi học viện thôi. Let's go. Ready? It's gonna be hell out there. Let's get out ready as I'll ever be. Let's go and find the others. Where the hell are they? We've certainly stirred them up. Quiet. I can't risk losing this book. Bây lại phải quay ra. How did it get so bad so quick? Neviyama, we're stuck. He's looking the other way. I can take him. You sure? It'll be my pleasure whenever you're ready. You got it, Frederick. That's for my father. On. Wow. Uh, do you do that a lot? No, but I'm starting to like it. Uầy, thằng này khỏe vãi nồi. Yêu thằng này là hợp lý này. Right, that's enough. I'm off. You stay here. I'll go and see how they're doing. Let me know what the hell's going on. He's alone. But he will see me coming. I could distract him. Oh, hang on. Hey, hey, hey, hey. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Mày ngu quá, chó ạ. Someone's messing with us. that one's for you. You're finished. Ôi xong thằng kia rồi Well done. What do you think you're doing? There go. No. Oh. Let go Hey, you, were right. She was touch and go for a minute, but I'm fine. Ôi! Ờ, sao ném trượt được quả đầu tiên nhở? Trời ơi! Sao có thể ném trượt quả đầu tiên ta Không là không bị xiên rồi Con mẹ nó Cay quá You don't need to tell me twice. Uầy, thằng này đấm được luôn rồi xuyên mũ ra bạn Ngon Xin ít đồ nào Lucas, he has trouble with his eyes sometimes These might help sách. Ngon luôn Sao thằng này không cầm đồ luôn đi Mẹ Đúng con trai thợ rèn nó khác. Khỏe vãi nồi ạ. Một thằng đầu trần đúng không? Trời ơi, kết hợp hoàn hảo. Quá đỉnh. Quá đỉnh, 10 điểm luôn cho pha kết hợp ăn ý của hai anh em hết mẹ đá rồi ăn cướp rồi tell me it leads outside it leads outside <gasps> fresh air I can smell fire oh shit oh no fire did we fire is spreading is the grand inquisitor still inside how do I know? Go and see. And give the order to evacuate. Sieht dann This is good. We should make the most of it. On. Yeah, fucking rats. They are. Oh, the rats, the shield. Oh, we can't touch it, Roderick. Wait. When they took me to the bastion to question me, I saw the alchemists making some stuff they called the extinguish. It puts flames out. I was going to save it for later, but ở đây đây đây đây lại cho bài thuốc mới dập tắt lửa Quá đỉnh luôn 10 điểm luôn Anh trai 10 điểm Dập con mẹ mày lửa luôn Đi thôi kìa Không có gì đâu anh Giai Anh Giai chỉ đang Hơi bị ảo tưởng sức mạnh thôi mà vẫn ư là ok kìa Đó, bấm nhầm nút này mọi anh sai đâu rồi It's all right. You can come. Can't do it. Nhanh Đi thôi Anh dai để em gái gánh cong lưng Do we really have to go in there? Yes. Take a deep breath. Let's go. Uh, it's already hot. What a bloody mess. <coughs> oh, what? What are we going to do? Follow me. Look after your book. They're here. Don't worry about them. Ok You hear me? Wake up! Look, it's burning behind here. Stay out of the way. What are you doing? Opening It! Roderick! Ah, are you right? Ah. Run! We're nearly there! Ui dồi ôi Sao này bị cháy hết này nhỉ? Thôi thoát rồi Thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi Cháy hết tòa học viện này rồi Chương 11 sống sót Ok và tập hôm nay có lẽ chơi đến đây thôi Chơi uh, chương 9 chương 10 Và chúng ta đã lấy được quyển sách và đem về uh, chỗ lâu đài bỏ hoang Thu thập được một người đồng đội uh, cực kỳ mạnh mẽ Ok là rồi và không biết sau này ờ, chúng ta sẽ nghiên cứu cái ờ, cuốn sách này như thế nào để ờ, có được thuốc chữa bệnh cho Hugo đây. So you succeeded? Here. Have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. Uh, Roderick. Sanguinis Itinera. What is this book about? It's... It's the story of a little boy was going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. 3 tuần sau Uầy, thế là bọn này sống với nhau ở đây ở, cái lâu đài bỏ hoang này rồi Bây giờ có thêm một thằng thợ rèn này Là ngon này Có thể rèn đồ rồi Bloody hell, that's no good Hey, are you alright? It's nothing Ok Video hôm nay chỉ đến đây thôi. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Tập tiếp theo chương 11 chương sống sót. Không biết là ờ, diễn biến tiếp theo như nào thì uh, các bạn nhớ ấn like và subscribe kênh để uh, theo dõi series này nhé. Còn bây giờ thì bye bye.